Hello xin chào tất cả anh em, hôm nay là báo cho anh em một tin buồn nữa, lần này là buồn thật sự luôn Chúng ta sẽ vào phần à, menu của cái disk PC để làm gì Để chúng ta xem cái con card màn hình Và lý do đó chính là card màn hình của mình đã bị cháy rồi Card màn hình của tôi đã bị cháy rồi, giờ tôi chơi Free Fire đâu còn mượt nữa anh em Giờ vào tôi sợ vào Free Fire vào vào blue rất nó lắc kinh khủng luôn nên tôi không dám vào nữa nhưng mà tôi cũng phải vào cho anh test cho anh em xem đúng không nói chung là bây giờ coi như là fifa gọi là càng ngày càng sai gần tôi đầu tiên là những cái vụ ví dụ như là uh, <laughs> hư tay phone hư tay phone là vấn đề đầu tiên đầu tiên là hư tay phone hư cái mic xong bây sau đó sau đó thì tôi vẫn chưa khắc phục đến giờ tôi vẫn chưa khắc phục được cái mic tại vì cái mic cái tai phone kia thì nó thu được cái giọng của tôi mà nó có cái âm bass á cho nên nó ấm hơn còn cái tai phone mà thu bằng cái camera này nó không có cái âm bass nên nghe nó hơi khá là chóe còn uh, vấn đề thứ hai đó chính là tôi bị hack nick hack nick facebook xong bây giờ bắt đầu hack nick youtube bọn này nó, nó nó không chừa cho tôi một con đường sống luôn các bạn nó không chừa cho tôi một con đường sống luôn và bây giờ đến cuối cùng thì cái con cam hình của tôi nó cũng đã đến giới hạn của nó rồi 4 năm rồi các bạn 4 năm trôi qua nhưng một thời gian trôi giống như là một cái cộng đồng thôi nó nói tóm lại là thời gian trôi qua rất nhanh 4 năm là một cái gì đó khá là dài với một cái con cạp màn hình nên bây giờ cái con cạp màn hình của tôi nó không còn chiều được nữa thế là tối ngày à, vào ngày hôm qua tức là ngày 11 tháng 2 năm 2023 là ngày hôm qua bỗng nhiên tôi đang ngồi coi phim rất bình thường chả có làm cái quần què gì để. ghê gớm hết bỗng nhiên con cạp của tôi nó nháy một cái rồi nó không phải con cạp của tôi màn hình nó nháy một cái nó tắt luôn xong rồi nó không lên nữa và nó cứ thế và nó cứ đèn vàng và không bao giờ lên nữa tôi phải chuyển sang cái gọi là cái con con CPU của tôi để có thể vào được game Free Fire này các bạn như các bạn biết đấy cái con CPU này thì nó làm sao mà chạy nổi được cái con con Free Fire nên nó khá là lắc và không có con cầm màn hình thì nó sẽ rất là lắc giờ vào không được luôn tóm lại là năm 2023 này là một năm rất là suy sẹo đấy mọi người có thể thấy tôi sợ là bây giờ vào game là nó có cái hiện trạng lắc kinh khủng luôn này con cạt của tôi đang quay với tốc độ bàn thờ mọi người có thể nghe thấy tiếng của nó cái này không phải con cạt mà cái này là CPU đang chạy tại con cạt tôi bị gì cháy mẹ rồi đấy giờ vào game mà nhìn cái FF của tôi là không lọt qua được 10 FF đâu các bạn vậy nên cái con card mình rất là quan trọng khi chơi Free Fire mọi người đây bây giờ tôi sẽ vào huấn luyện cho anh em xem cái FF của nó mà cái con gà tôi đang chạy ghê quá FF không vượt qua được 10 luôn nha các bạn vẫn là setting cũ không có gì đổi mới luôn chỉ có đổi mới là không có con cà màn hình và thế là nó lắc rồi cuối cùng vào game đấy nó lắc kinh khủng chưa cái này là không có cà màn hình nên lắc như vậy đấy trời cái này thì làm gì chơi được nữa đúng không bây giờ bỏ đó thôi chứ sao giờ ui vải FBF 15 mà bắn phút đầu các bạn ok hồi nãy là ăn đùa rồi các bạn Rồi FBF 15 mà uh. Tôi là siêu rồi chăng Nói chung là cái FBF nó không thể nào vượt qua được cái con số là 30 luôn mọi người Đấy là khi không có cạc đấy mọi người ạ Về mọi người đã hiểu tại sao cái con laptop nó hay bị yếu hơn là mấy cái máy tính bàn mà mấy cái tính bàn mà CPU yếu thì một ghê là cái con khi bảy của tôi cũng ghê là cũng chịu được cái này ghê lớn thật thôi mất công nó lại hư nữa thôi nói chung là ok đây là một thông báo nói chung là bây giờ sẽ không chơi wifi trên pc nữa để chơi trên điện thoại nhá Mà trên điện thoại thì không có cái gì để làm hết biết làm sao nữa ok